Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Quang Dũng DVD. À, hôm nay à, Dũng có cái bản tin về cái xu hướng của thị trường trong tuần tới, đặc biệt là sau phiên thứ hai này nó sẽ diễn ra như thế nào. À, với việc mà quan sát thị trường trong suốt thời gian vừa qua thì Dũng thấy rằng là cái việc mà để thị trường có thể lên được thì điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải có bùng nổ theo đà nếu thiếu cái điều kiện bùng nổ theo đà thì cái xu hướng của cái thị trường tổng thể như là vn index nó rất khó để đi được xa hơn à, tuy nhiên thì việc mà chúng ta có thể phân tích thị trường tổng thể thì chúng à, nắm được cái xu hướng đó để chúng ta đầu tư với quy mô lớn hơn với số tiền lớn hơn và cũng có rất nhiều nhà đầu tư thì có thể thấy rằng là trong đoạn này họ có thể mua nắm giữ cổ phiếu tích sản và việc tích sản nắm giữ cổ phiếu trong đoạn này thì nó có mang lại lợi nhuận cho chúng ta tốt hay không thì với quan điểm cá nhân của Dũng cũng như là trong quá trình uh, nghiên cứu từ những cái đầu tư của mình cũng như là uh, nghiên cứu từ tất cả những cái thiên tài những chuyên gia đầu tư chứng khoán ở những người mà chúng ta gọi là như là chuyên gia đầu tư chứng khoán cá nhân giỏi nhất trên thị trường thì có một điều mà chúng ta thấy rằng là không thể thiếu đó là gì ạ thị trường lên được nó phải có cổ phiếu dẫn đầu cổ phiếu dẫn đầu nó là cái cổ phiếu dẫn dắt cái ngành của nó và nếu cái ngành đó là ngành gì ạ cũng là ngành dẫn đầu thì cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu nó mang độ an toàn rất là cao vậy cổ phiếu dẫn đầu ngành dẫn đầu có ngòi nổ ngòi đủ ở đây đó là những cái chất xúc tác để giúp cho cổ phiếu đó tăng trưởng được lợi nhuận doanh thu bao giờ nó phải có gì ạ à? kết hợp lợi nhuận và doanh thu thì cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu nó an toàn hơn cái điều tiếp theo là gì ạ à? là thị trường chung có ủng hộ cái xu hướng đó hay không và ở trong ta biết là trong giai đoạn này nếu mà các bạn hiểu rõ về gì ạ à, dòng tiền thì chúng ta thấy là tiền sẽ không tập trung vào phần lớn cổ phiếu của blue chip mà nó sẽ tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn hay chúng ta gọi là mid cap nên việc mà chúng ta tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ uh, ờ, mid cap thì cái việc mà cái tỷ lệ thành công xác suất thành công sẽ cao hơn nhưng tuy nhiên thì à, dòng dẫn đầu cổ phiếu dẫn đầu à, và đặc biệt là gì ạ à, chất xúc tác là những yếu tố quan trọng để giúp chúng ta định hướng được đầu tư trong thời gian tới thế thì nếu trong trường hợp mà các bạn bảo rằng là ví dụ các bạn mua một cổ phiếu nào nó đó à, dũng ví dụ như là mb chẳng hạn thế thì câu câu hỏi là cổ phiếu mb có phải là cổ phiếu dẫn đầu trong ngành đó hay không thì vì bạn thích và là một lý do nào đó cái yếu tố về cơ bản cổ phiếu mb tốt nhưng nó không phải là dòng dẫn đầu bởi vì dòng dẫn đầu nếu chúng ta gọi là pha thì nó một là gì ạ à? một cổ phiếu muốn uh, ờ, thực dẫn đầu thứ nhất là gì ạ à? nó cần phải mạnh hơn thị trường đi trước thị trường chung các bạn nhớ là năm 2020 21 có rất nhiều người thích cổ phiếu gì ạ à? Vinamilk đúng không ạ nhưng thực tế thì à, cổ phiếu đó nó không lên bởi vì chu kỳ nó đã kết thúc rồi nên các bạn lựa chọn sai ngày là các bạn bị thua lỗ hoặc là gì ạ à? một số các bạn thấy rằng là cổ phiếu ngân hàng 20 21 nó đều tăng rất mạnh và các bạn lựa chọn những cổ phiếu mà các bạn yêu thích nghĩ rằng là nó tốt như là cổ phiếu Vietcombank hoặc là gì ạ à? BIDB thì gần như nó không mang lại lợi nhuận cho chúng ta và chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu như là ngân hàng quốc tế VIP nó tăng đến gấp 5 lần uh, ờ, VIP hoặc là ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tăng cũng gấp 3 lần hơn 3 lần vậy một cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là chúng ta yêu thích nhưng nó không lên được nên lựa chọn cổ phiếu chúng ta gọi là yếu tố cơ bản chưa chắc đã lên và chúng ta cần phải xem là nhóm đấy nó đang ở đâu à, trước khi chúng ta phân tích à, sâu hơn về thị trường thì chúng ta có thể xem quan tâm đến cái ngân hàng xem có gì à, hay ho để chúng ta phân tích thêm ạ ở ờ, đầu tiên chúng ta nhìn thấy là ở đây chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước thì ạ à, ế vốn lãi suất à, giảm thì chúng ta thấy là lãi suất huy động bắt đầu có xuống giảm nhưng thực ra nó cũng chưa giảm nhiều lắm ạ đây là cái xu hướng giảm thì đây cũng là một trong tín hiệu tích cực à, trước đây thì cái thanh khoản của ngân hàng là rất là lớn đúng không ạ mà khi mà thanh khoản lớn thì người ta không cho vay à, à, thanh khoản là ngân hàng là gì ạ rất là là khó khăn thì cái việc mà uh, những cái dự án bất động sản đặc đặc biệt những vấn án bất động sản cho vay gần như là bị đóng băng trong khoảng thời gian rất dài à, nếu các bạn à, nào mà đã vay bất động sản trong suốt thời gian mà trước Tết thì các bạn thấy là cực kỳ khó khăn thì thời điểm này là chúng ta thấy đã bắt đầu đã có những cái dòng vốn được vay ra và đấy chính là cái vòng quay đầu tiên cho hệ thống ngân hàng nha vòng quay đầu tiên chúng ta cũng nhìn thấy là một số các uh, lãi suất liên ngân hàng này 8 tháng và chúng ta lấy là uh, đặc biệt là lãi suất trên thị trường mở cũng đã bắt đầu có xu hướng giảm ở đây là một tín hiệu tích cực những bạn là tích cực thôi ạ còn vấn đề là nó đang bị đóng băng thì bây giờ nó được mở ra còn không phải là gì ạ với cái lãi suất này thì các doanh nghiệp nó chưa thể là mở rộng quy mô chưa thể nào làm ăn có lãi được nên chúng ta cũng hiểu đơn giản là một số các doanh nghiệp đang bế tắc không vay được vốn thì bây giờ gì ạ nó được một cái gì cởi trói ra thôi còn việc mà tạo ra doanh thu lợi nhuận đột biến hay là tạo ra tăng trưởng trong thời điểm này là không có và chúng ta cần phải xem là vậy thời điểm này cái nhóm nào được hưởng lợi và nhóm nào là có thể làm ăn tốt thì chúng ta mới à, tập trung vào nhóm đấy chứ không phải là cứ nới lỏng lãi suất ra và hay là lãi suất vào có xu hướng giảm hoặc là cho vay thì chúng ta lại bảo là chúng ta đầu tư bất động sản bất động sản thì còn rất lâu nha còn rất lâu thì mới hồi phục còn bây giờ nó có hồi phục thì sử dụng một số cái thông tin tức là cái thông tin thì nó có hồi gọi là hồi một hai phiên lại giảm ba bốn phiên nên chúng ta việc đầu tư là rất là rủi ro cái điều thứ hai chúng ta thấy là việc giảm lãi suất lãi suất thì có ổn định hay không thì các bạn biết rằng là gì ạ khi mà giảm lãi suất thì về cơ bản gì ạ nó ổn định khi nào ạ khi mà tỷ giá chúng ta thấy là nếu mà lãi suất giảm mà cái tỷ giá nó đang ở mức cao như này thì không thể giảm được nhưng bây giờ tỷ giá thì chúng ta thấy là sau những đợt hồi phục khối lượng nhỏ này thì bắt đầu nó tiếp tục giảm và vừa rồi thì nó có đôi chút hồi thôi nhưng về cơ bản xu hướng của tỷ giá đồng USD trong thời gian tới là gì ạ tiếp tục giảm và khi đồng USD giảm thì à, đồng USD giảm thì cái việc mà Mỹ tăng lãi suất thì có ảnh hưởng gì đến Việt Nam không ạ thế các bạn nếu mà đồng USD tại vì bây giờ chúng ta biết rằng là cái đồng USD làm cho đồng Việt Nam mất giá và khi đồng Việt Nam mất giá thì cái việc mà người ta lại để ở chính phủ ngân hàng nhà nước bắt đầu thì à, dùng cái biện pháp đó là gì à, bán ngoại tệ ra nhưng bây giờ thì à, dù là USD tăng giá à, tăng giá này tăng lãi suất này đấy, tăng lãi suất nhưng giá của đồng đồng uh, ờ, USD đang có xu hướng giảm đấy, dù tăng lãi suất nhưng có xu hướng giảm chứng tỏ là gì ạ hiện tại thì cái đồng USD nó đang ở đỉnh uh, đang ở đỉnh tức là cái, cái đỉnh và tiếp tục đi xuống và lạm phát của Mỹ cũng đang đạt đỉnh rất gần rồi ạ tức là đỉnh tức là cái việc mà Mỹ có thể tăng lãi suất gần như không còn nhiều nữa nên cái dư địa của nó sẽ gì ạ sau một cái quá trình dư địa đầu tiên là tăng lãi suất với một biên độ nhỏ không phải 25 phần trăm thì dần dần sẽ không tăng và đến mức của nó thì bắt đầu đến một giai đoạn nó là kinh tế Mỹ bắt đầu người ta gọi là bơm tiền ra gọi là kích, kích thích kinh tế khi mà lạm phát bắt đầu ổn định nên cái việc đầu tiên là gì ạ để kinh tế hồi phục cái bước đầu tiên là cần phải gì ạ đưa cái lạm phát về cái mức mà mà cái uh, chính phủ Mỹ yêu cầu đấy là cái điều quan trọng và Dũng tin chắc rằng là uh, chúng những cái thông tin như là ngân hàng của chúng gọi là rất nhiều ngân hàng bị phá sản nếu các bạn nào theo dõi trên thị trường chứng khoán trong nhiều năm và hiểu rõ thì cái việc này nó là chuyện thường xuyên khi mà lãi suất thì à, lãi suất của Mỹ là đỉnh cái này nó diễn ra thường xuyên và bây giờ khi mà thông tin như vậy thì chúng ta đưa ra rất nhiều các thông tin mang tính chất rằng là à, tiêu cực như ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là cái việc mà gì à, cái thông tin này nếu các bạn nào đầu tư hoặc là tham gia thị trường chứng khoán đủ lâu thì các bạn thấy là những thông tin này nó không có ý nghĩa nhiều lắm nha các bạn nha vậy bây giờ chúng ta quay trở lại về thị trường chứng khoán Việt Nam ở ờ, trước khi quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta quay trở lại chứng khoán à, quan sát thị trường Mỹ thì ở đây chúng ta biết rằng là Mỹ thì nó vẫn đang là gì ạ nếu chúng ta nhìn về cái trend xu hướng thì nó vẫn đang xuống giảm Đấy. những cái việc giảm của nó thì nó cũng không giảm quá sâu đúng không chúng ta nhìn lại nếu chúng ta nhìn thấy là những đợt mà những cái thông tin xấu nhất của kinh tế Mỹ thì nó đang ở đây rồi còn ở thời điểm này thì chúng ta thấy là dù là Fed có tăng lãi suất thì cái việc mà xu hướng hoặc là cái thị trường chứng khoán của Mỹ nó vẫn chưa ờ, xuyên thủng cái mức 29.000 điểm này và nó vẫn ở mức cao nên chính vậy thì dù lãi suất chúng ta thấy là đã tiếp tục tăng nhưng rõ ràng là chứng khoán Mỹ tốt hơn rất nhiều so với cái đáy mà lúc mà lãi suất của Mỹ vẫn là gì ạ rất thấp nhưng ở đây chúng ta là xu hướng có thể là uh, cái cái cái đỉnh uh, cái cái đáy cổ phiếu Mỹ chắc là cũng không không uh, nó nằm xung quanh đây đâu ạ và chúng ta sẽ tiếp tục uh, phân tích cái điều này tại vì trong cái thời điểm này chúng ta thấy là những cái phân phối như này hiện tại vẫn đang là phân phối đấy thì khả năng chứng khoán Mỹ vẫn có thể tiếp tục đi xuống nữa nhưng quan trọng là gì ạ nó có phá thủng cái đáy này không đó là một cái yếu tố rất quan trọng à, tuy nhiên thì nếu giả sử chứng khoán Mỹ mà nó giảm mạnh thì Việt Nam có ảnh hưởng không theo các bạn Việt Nam ảnh hưởng không Ờ, về cơ bản thì bình thường theo cái nguyên lý thì Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất nặng nhưng đấy là cái nguyên lý mà thường các bạn à, có thể nghe các thông tin phượng thông tin đại chúng nhưng rõ ràng lúc này chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam so với Mỹ thì đang tạo đáy trước chúng ta biết là khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã tạo đáy trước thì cái việc mà kinh tế Mỹ <clears throat> có thể tiếp tục tăng lãi suất thì cái vấn đề là đặt ra là gì ạ cái tỷ giá chúng ta đang gì ạ quản lý rất tốt và cái việc mà gì ạ chúng ta đang có xu hướng là giảm lãi suất trong khi đó Mỹ còn rất lâu nên cái cái thị trường chứng khoán của Việt Nam chúng ta thông thường sẽ đi trước thị trường chứng khoán Mỹ nên các bạn cần phải hiểu rõ là cái chu kỳ của một cái cổ phiếu nó thông thường thì à, nó sẽ là một cái chu kỳ à, nếu thị trường nào tạo đáy trước thì nó có thể đi lên trước nên chúng ta cũng không thể nào à, có thể so sánh giữa Việt Nam và Mỹ được tại vì có những lúc thì Mỹ tăng rất mạnh trong khi đó thị trường chứng khoán Việt Nam không tăng và ngược lại có lúc thị trường chứng khoán Việt Nam tăng rất mạnh thì Mỹ không tăng thì ở giai đoạn này cũng vậy Việt Nam thì đang tạo đáy đang tích lũy và Mỹ thì đang gì à, ở trên cái vùng đỉnh có thể nó sẽ được điều chỉnh ờ, đôi chút nữa trước khi tạo đáy và chúng ta sẽ gì à, cần thêm thời gian để phân tích bởi vì cái xu hướng của chứng khoán Mỹ chúng ta thấy là hiện tại đang là vẫn là xuống giảm Ok bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện đó là gì ạ thị trường đi lên cần phải có bùng nổ theo đà các bạn đồng ý không ạ tức là nếu các bạn nào thấy rằng là nếu các bạn mua cổ phiếu mà không có bùng nổ theo đà thì cái việc mà tỷ lệ xác suất thất bại là rất cao à, một câu nói của ông William đây là câu nói này và Dũng cũng chứng minh ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam đó gì ạ chưa bao giờ nha, đến thời điểm hiện này chưa bao giờ thị trường mà chúng ta hồi phục mà lại không có bùng nổ theo đà đấy thế nên cái vì cái việc mà thị trường mà nó chưa hồi phục mà nó chưa có bùng nổ theo đà thì việc đương nhiên Vậy bây giờ chúng ta quay trở lại về chỉ số VN Index. Thế thì nếu cái chỉ số này mà chúng ta nhìn thấy này nó hồi, đây là cái phiên này, đây hồi thứ nhất này, hồi thứ hai, hồi thứ ba, hồi thứ tư. Và nếu giả sử chúng ta gọi là cái phiên này gọi là bùng nổ theo đà thì chúng ta không thể gọi là bùng nổ theo đà được, bởi vì cái khối lượng và giá nó đang khá là thấp. Nên cái việc hồi phục như này thì các bạn thấy là nó không an toàn. Cái việc thứ hai là chúng ta thấy là phía trên này là những cái cản rất lớn, đây chúng ta vùng cản. Và thì phía trên này nữa là vùng cản cực kỳ lớn nên để vượt qua cái vùng cản này là một thử thách với thị trường chung tại sao chúng ta lại theo dõi thị trường chung như vậy bởi vì nếu cái quan sát cái chỉ số VN Index này thì chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu blue chip chúng ta kể cả VN30 thì nó đang vẫn đang ở trong một trạng thái đó là gì ạ nó không tích cực là những cổ phiếu vốn hóa lớn Mà chúng ta cũng thấy là nhìn tổng thể trên thị trường chung thì nó vẫn chưa phải là trạng thái tích cực nếu chúng ta nhìn đây chúng ta gọi là vẫn là đang quá trình đi ngang sideways vậy nếu các bạn đang đầu tư ở đây thì ở đây chúng ta sẽ phải nói để các bạn nào các bạn nếu các bạn nào nắm rõ được hệ thống của DVD các bạn sẽ thấy nó có hai dạng thực ra có ba dạng dạng thứ nhất là chúng ta phải xem là cái cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường tức là mạnh hơn thị trường tức là thị trường trung giảm nó vẫn có thể tiếp tục tạo đà trên một cái mẫu hình nào đó để đi lên và chúng ta cũng quan tâm đến là cổ phiếu đó mạnh hơn hay là yếu hơn thị trường và cái điều này là điều quan trọng và Dung tin chắc là trong thời gian tới hoặc là thậm chí là trong đợt này thì vẫn có những cổ phiếu mạnh ở thị trường nhưng tại sao câu hỏi là tại sao ở ờ, một cái thời điểm như thế này để chu kỳ giảm như này đây cái của chu kỳ giảm này thì phần lớn là Dũng đều là gì ạ không chia sẻ cái việc mà mua bán nắm giữ ở đây nhưng cái quá trình này trong quá trình giảm này nó là quá trình mà uh, tạo ra một cái quá trình kết thúc chu kỳ nên khi kết thúc chu kỳ thì cái quá trình này là quá trình đang gọi là tái tích lũy và trong quá trình tái tích lũy thì cổ phiếu có thể giảm hoặc là mạnh hơn thị trường thì chúng ta mua ở trên cái những cái cổ phiếu mạnh hết trong đoạn này là một cái cách mua an toàn các bạn nha một cách mua an toàn cái mà chúng ta đang thấy ở đây đó là gì ạ vậy bây giờ chúng ta có thể mua nhiều cổ phiếu mà chúng ta yêu thích nhưng một ai đó nói là mua cổ phiếu VND thời điểm này tốt và để trong khoảng là 2025 là bán ra thì thực tế là rõ ràng là cổ phiếu VNB thì năm 2025 kiểu gì nó cũng lên đúng không về cơ bản nó như vậy tại vì năm nay là hai 23 24 là gì ạ kinh tế hồi phục và bắt đầu 25 có thể tạo đỉnh thì kiểu gì cũng lên đấy các bạn nếu mà nếu các bạn mua thấy kiểu gì cũng lên nhưng quan trọng là gì ạ một cổ phiếu nó tăng khoảng độ 100 phần trăm và cổ phiếu nó tăng khác nó tăng khoảng độ 3 đến 500 phần trăm thì cái việc mà là chúng ta phải lựa chọn cổ phiếu đầu ngành chứ không phải lựa lựa chọn cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó đang nếu chúng ta nhìn vào VND này thì nó nó không phải là cổ phiếu đầu ngành thậm chí là gì ạ à? nó cũng ngang ngang với thị trường chung một cổ phiếu mà chạy ngang với thị trường chung thì nó không phải là cổ phiếu mạnh dẫn dắt nên cái việc mà gì ạ à? họ nói không có gì sai cả và quan trọng là gì ạ à? chúng ta thấy là đây không phải là cổ phiếu dẫn dắt thị trường hay là dẫn dắt dòng chứng khoán nên việc mà mua cổ phiếu không nằm trong ngành dẫn dắt hay là nhóm dẫn dắt hoặc là cổ phiếu dẫn dắt thì rõ ràng là gì ạ à? đầu tư nó sẽ mất gì ạ à? chi phí cơ hội mất chi phí thời gian và thứ hai là gì ạ à? chúng ta có thể nhìn thấy đây rõ ràng là thị trường chung đồng pha này thì chúng ta phải tìm kiếm những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung ví dụ như các bạn nào các bạn đều biết là những cái cổ phiếu như này là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung như gợi giả sử như là liên việt postbank đúng không tại sao nó mạnh hơn thị trường chung các bạn có thể nhìn thấy à nhìn thấy à thị trường chung thì nó đang vẫn tích lũy đi ngang những cổ phiếu này đã bước vào một giai đoạn 2 nếu các bạn nào học của DVD các bạn biết là cổ phiếu bước giai đoạn 2 và quá trình này gì ạ à? rũ bỏ thì đây là những cái điểm chúng ta có thể mua một phần và thường thì nó test lại à, thường nó test lại thì đây là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung và mạnh hơn số ngành của nó mạnh hơn cái nhóm ngành của nó nhưng nếu các bạn đầu tư một cổ phiếu khác trong nhóm ngành này như là Techcombank nhiều bạn lại thích cổ phiếu Techcombank vì vì giá nó rẻ vậy câu hỏi đặt ra là bạn thích mua cổ phiếu giá rẻ hay là bạn mua cổ phiếu dẫn đầu đấy bạn thích mua cổ phiếu giá rẻ hay là mua cổ phiếu dẫn đầu nên Dũng chia sẻ cái điều này để các bạn biết rằng là cái nghịch lý là gì ạ à? nhiều nhà đầu tư lại thích mua cổ phiếu một là yêu thích bởi vì nghĩ cơ bản nó tốt thì cái việc mà nghĩ cơ bản nó tốt nhưng không dòng không có dòng tiền thì điều đó là điều vứt đi ạ điều đó là điều không có ý nghĩa bởi vì dòng tiền nó gì ạ cơ bản tốt nó phải khẳng định bằng dòng tiền của các tổ chức tham gia còn nếu dòng tiền của các tổ chức không tham gia thì tại sao bạn lại mua cổ phiếu như vậy và đó chính là lý do bạn mất tiền bởi vì cổ phiếu đó là cổ phiếu không giúp bạn kiếm được lợi nhuận các bạn hiểu không ạ nên đây là cái cách mà đầu tư an toàn lợi nhuận cao kể cả những lúc về thị trường sideways hoặc đi xuống ở Dũng ở đây Dũng sẽ có hai cái góc độ để các bạn nào vào sau các bạn có thể thấy được đó là một là về cơ bản thị trường chung là tiêu cực hoặc là xấu bởi vì nó chưa có bùng nổ theo đà các bạn có đồng ý không ạ đây là cái góc độ như vậy và phần lớn số đông cổ phiếu là ở trạng thái như vậy nên việc mà bạn mua những cổ phiếu mà gì ạ yếu hoặc là những cổ phiếu gì ạ cổ phiếu yếu hơn thị trường hoặc là ngang thị trường thì xác suất bạn thành công nó chỉ ngang thị trường chung ạ và bạn biết là xu hướng thị trường chung thì chúng ta muốn x2 x3 thậm chí là x5 tài khoản thì cần phải mua những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung vậy cổ phiếu này nó cũng có hồi đúng không nó có hồi và nó ngang thị trường trong khi đó một cái cổ phiếu mà chúng ta vừa quan tâm đó là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung đó đã chạy một cái biên độ rất lớn từ 8 lên đến 15 gần 100 phần trăm ạ các bạn thấy không ạ rõ ràng là hai cổ phiếu đã chạy biên khác nhau vậy câu hỏi là gì ạ nếu bạn nhìn thấy cổ phiếu nó chạy biên này thì rõ ràng là cổ phiếu mạnh hơn mà nó tiếp tục đi lên nữa còn những cổ phiếu mà nó đang nằm ở dưới bét bảng như này thì nó cần rất nhiều thời gian để tích lũy thậm chí là nó chưa đủ năng lượng nó chưa có câu chuyện chưa có ngòi nổ chưa có chất xúc tác để đi lên tiếp nên các bạn thấy rằng là việc lựa chọn cổ phiếu cực kỳ quan trọng đó là cổ phiếu mạnh hơn thị trường đấy là cái góc để các bạn lưu ý cho cái điều này bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái góc nhìn về cái vấn đề của thị trường tại vì phần lớn nhà đầu tư chúng ta không biết mua và mỗi một cái đợt điều chỉnh chúng ta gọi là gì ạ vặt lông cừu là chúng ta lại tiếp tục bị mất mất và chúng ta tự xẻo cái cái cái cái, cái tự xẻo thịt đấy đấy là chúng ta thấy là cái cái bài học này là rất nguy hiểm có một cái điều này, này chúng ta thường bị mắc một cái bẫy đó là mua cổ phiếu để đầu tư dài hạn mà không biết cổ phiếu đó có dòng tiền hay không một cổ phiếu thành công là cổ phiếu nó phải gì ạ nó là nằm trong ngành dẫn đầu và nó là cổ phiếu dẫn đầu có ngòi nổ có chất xúc tác để giúp cho cổ phiếu đó được các tổ chức tham gia dòng tiền là yếu tố quan trọng nên cái việc mà gì ạ à? nếu cổ phiếu bạn thích mà nó không có dòng tiền thì tốt nhất đừng tham gia Dung lấy một ví dụ thứ hai giả sử đây là một cái cổ phiếu ngành ngành năng lượng RI và nếu các bạn xem quan sát cổ phiếu RI chẳng hạn thế để các bạn có thể phân biệt ngay ạ à. vậy nếu cổ phiếu RI là cổ phiếu mà ai đó nói là cổ phiếu này nên đầu tư dài hạn thì các bạn nhìn xem cổ phiếu ri và thị trường chung thì rõ ràng ri yếu hơn hay thị trường chung mạnh hơn à chúng ta có thể comment ạ à. đấy thì chúng ta nhìn ạ vậy chúng ta nhìn thấy rằng là rõ ràng là cổ phiếu ri thì nó thị trường chung vẫn đang ở kênh trên nếu mà trong khi đó ri thì vẫn đang gì ạ à, tạo đáy và đang test ở đáy không có khối lượng tham gia thì rõ ràng là ri đang yếu hơn thị trường chung mà nếu yếu hơn thị trường thì tại sao chúng ta lại mua những cổ phiếu beta cổ phiếu mà gì ạ à, nó không có dòng tiền tham gia vào thì cái việc mà mua như vậy đó là cái cách mua rất là nguy hiểm bởi vì rõ ràng là ai đó bảo nó vì nó rẻ và vì nó là cổ phiếu gì ạ ngành gì ạ ngành uh, năng lượng nên nó sẽ được hưởng lợi nhưng hưởng lợi mà chưa có dòng tiền thì không thể nào mua được đấy là cái các cụ như vậy hoặc là cổ phiếu khác NT2 Dũng năng cái cách để các bạn so sánh để các bạn biết rồi. NT2 vậy NT2 thì nếu nhìn góc độ nào đó thì nó đang mạnh hơn thị trường đúng không ạ mạnh hơn thị trường thì các bạn có thể thấy là nếu cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì các bạn có nên tham gia hay không à đây là một phần quan trọng các bạn lưu ý này cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì không nên tham gia nếu nó vi phạm một số các yếu tố sau đây là đây là những yếu tố mà nó vi phạm các bạn không nên tham gia thứ nhất nếu các bạn mua này bứt phá khối lượng thấp khối lượng thấp giảm thì khối lượng cao hay là 3 4 ngày liên tiếp khối lượng ngày liên tiếp thấp hơn khối lượng khối lượng cao và không hành không có cái hỗ trợ nào hoặc là nhiều ngày giảm hơn này đóng cửa xấu nhiều hơn đóng cửa tốt cắt đường SMA 20 hoặc 50 hành động giá biến động không ổn định và bán cổ phiếu các bạn phải bán khi nó vi phạm cắt lót vậy bây giờ chúng ta quay trở lại xem là cái cổ phiếu bạn mua chẳng hạn bạn mua thì nó có vi phạm các yếu tố hay không bởi vì bạn mua xong đúng không các bạn phải biết rằng là nó mạnh hay yếu tránh tình trạng mua xong chả biết nó mạnh hay yếu chúng ta lại cứ đầu tư thì các bạn thấy rằng là đây là cái nghịch cảnh khi khi đầu nó thực tế cổ phiếu nó yếu lại bảo là bây giờ đầu tư dài hạn hoặc là thấy nó lên mà nó không có gì ạ nó không có chất lượng thì bạn thấy rằng là đều điều rất nguy hiểm ví dụ như này các bạn nhìn này đây là cái đỉnh của cổ phiếu này nếu giả sử bạn mua cổ phiếu này đấy ạ ví dụ đây là điểm mua ok đúng không ạ an toàn và sau khi bạn mua mà các bạn thấy là cổ phiếu mà gặp nhiều đây chúng ta biến động lớn đã biến động lớn này thì chúng ta cần phải bán ra ngay trong trường hợp chúng ta không bán ra ngay thì cổ phiếu cắt SMA 20 khối lượng lớn thì phải bạn tuyệt đối bán ra đấy là cái việc nên không thể đầu tư cái cổ phiếu này dài hạn được bởi vì mua chúng ta kiếm được lợi nhuận nhưng khi nó biến động lớn nó vi phạm nguyên tắc đó là cổ phiếu này đang phân phối với câu chuyện ở đây đó gì ạ à? nếu bạn mua cổ phiếu ở trên một cái nền này thì đầu tiên chúng ta không có thấy khối lượng đấy nếu không có cái lượng thì cái quá trình kéo giá này lên mục đích để phân phối đấy ạ à. mục đích phân phối tức là mục đích để bán cho các nhà đầu tư bán ra bởi vì đây là cổ phiếu không chất lượng nha thế thì câu chuyện đây là nếu chúng ta chỉ phân tích đơn giản nếu bạn thấy là đây là cái lần vượt đỉnh đầu tiên khối lượng thấp này các bạn nhớ khối lượng thấp này không thành công và sau đó cổ phiếu lại tích lũy không thành công là thất bại phải bán ra ngay sau đó cổ phiếu lại tích lũy và vượt đỉnh thứ hai khối lượng thì gì ạ à? lớn nhưng chưa vượt đỉnh sau đó lại thất bại và lần vượt đỉnh thứ ba thứ ba như hôm nay ạ à? và khối lượng rất thấp thì theo các bạn các bạn nên làm gì ạ à? có nên bán hay thoát ra hay không và nếu các bạn không hiểu rõ tại vì cũng biết rằng có một bạn à, Dũng chơi với rồi bảo là cổ phiếu này rất là tốt và nên giữ và hôm nay bạn thấy rằng là cổ phiếu lên thì bạn thấy rất là vui nhưng đây là một cái bài học mà các bạn có thể thấy rằng là khi mà gặp những trường hợp như này thì sau này các bạn thấy rằng là việc mà cổ phiếu có thể bị rơi hoặc là mất rất nhiều tiền ở đây khi các bạn mất lợi nhuận bởi vì nó là câu chuyện của cung cầu đấy cung cầu nên phân tích một cổ phiếu mà bạn biết những cái kỹ năng này thì việc mà gì ạ tham gia nó rất đơn giản và thoát ra nó cũng gì ạ không có gì phải phức tạp cả nên đây là Dũng một hai ba cổ phiếu mà các bạn có thể nhìn thấy ạ nên kéo lên để xả hay là kéo lên để gì ạ hay là cổ phiếu vừa rồi các bạn thấy là N pnc tức là ở đây các bạn lưu ý này Dũng muốn nói cái điều này để các bạn hiểu rõ về nguyên tắc và các bạn có thể phân tích toàn bộ cổ phiếu trong thị trường đúng không toàn bộ thì cổ phiếu thị trường tại vì uh, Dũng biết rằng là có một vài cổ phiếu rất là tuyệt vời trong đoạn này nhưng nếu các bạn nào theo dõi Dũng trong suốt thời gian vừa qua thì những cổ phiếu là các bạn cần nắm giữ đúng không cần nắm giữ cần để lại thì thấy thời điểm này các bạn đã thấy tuyệt vời rồi ạ và các bạn thấy ở đây câu chuyện này đây là một cổ phiếu thế thì câu chuyện này cổ phiếu này cũng tương tự như vậy giống hệt PNG ạ nhưng rõ ràng à, giống hệt cái một vài cổ phiếu đây là những phần phân phối gọi là phân phối sớm khi cổ phiếu gặp phân phối sớm tức là không biết lý do gì cổ phiếu này đang bị bán ra thì cái việc mà giờ rõ ràng họ chưa bán ra hết nên họ kéo lên này không có khối lượng Đấy. họ tạo ra một khoảng khối lượng lớn để thu hút nhà đầu tư với một thông tin nào đó và sau đó họ bán ra và cuối cùng họ tiếp tục bán ra và chu kỳ cổ phiếu này giảm rất mạnh vậy nếu bạn bảo là cổ phiếu này để đầu 5 năm để đầu tư trong khi đó nó tiếp tục rơi xuống rơi xuống và sau đó 5 năm nó lên đủ 10 20 phần trăm hoặc 4 phần trăm vượt qua cái đỉnh này thì bạn bảo là ồ nó tuyệt vời vậy đấy là câu chuyện đó là gì ạ một cổ phiếu rất là xấu nhưng bây bảo đầu tư 5 năm không biết là nó có lên hay không nhưng rõ ràng là chi phí cơ hội nó rất là xấu nhưng ai ai đó thế thì <clears throat> tại sao Dũng lại nói điều này bởi vì Dũng thấy rằng là gì ạ khi mà phân tích một cổ phiếu mà là top 5 cổ phiếu thành công hay top 6 cổ phiếu thành công mà Dũng thấy rằng nếu mà phân tích như này thì rõ ràng là nó đang gặp một vấn đề rất lớn nếu nhà đầu tư không biết nắm giữ trở nên thậm chí là bị phá sản các bạn hiểu không ạ tức là nếu chúng ta không biết mà nghe những thông tin như này chúng ta sẽ bị phá sản bởi vì cổ phiếu đang được phân phối không không có dòng tiền chúng ta chỉ nghe là gì ạ giá vàng tăng lên đến ba nghìn à, ba ba nghìn và chúng ta nhảy vào chúng ta mua nhưng rõ ràng nó đang rất xấu bao nhiêu bạn thấy là cổ phiếu này đang xấu ạ có thể comment được không ạ anh chị em nếu anh chị em đồng ý thì comment là đồng ý đây đây là cái quan quan điểm cá nhân đó của Dũng ạ comment số 1 cá nhân thôi ạ tại vì cái điều này gì ạ ai đó đã nói là cổ phiếu này rất tốt vậy <clears throat> câu chuyện đây thị trường điều chỉnh hãy quan sát những cái nhóm đầu tư công Dũng chỉ nói các bạn đấy là xem là nó phản ứng như thế nào trên thị trường Dũng chỉ bật mí cho bạn một cái bí mật như này để các bạn nắm rõ được đây là bí mật đầu tiên khi mà một cổ phiếu tăng mạnh Dũng lấy một cổ phiếu A đi ạ ví dụ như thế đây là một cái chu kỳ so với thị trường chung thì cổ phiếu AA hiện tại tốt hơn thị trường chung đấy tốt hơn thị trường chung đấy thì các bạn nhìn đấy một số các bạn biết được cái điều này nên chúng ta vẫn thấy khuyến nghị mua ầm ầm ra lại bảo là cổ phiếu đầu tư dài hạn thế thì đấy là cái mà gì ạ nếu không có kiến thức mà phân tích theo kiểu như là vì giá vàng nó tăng tức là người ta phân tích này giá vàng sẽ tăng lên đến gì ạ với câu hỏi là giá vàng tăng thì cổ phiếu PNG có tăng không? Nào, bây giờ hỏi là ví dụ ví dụ à, nếu mà giá vàng tăng thì PNG nó tăng không? Thì vấn đề đầu tiên là gì ạ? Cái xác suất để giá vàng tăng PNG tăng là rất thấp. Bởi lý do đầu tiên này, đây là Dung quan điểm cá nhân thôi ạ. Đấy các bạn cứ thử xem nào. Thứ nhất là gì ạ? Nhà đầu tư trong thời gian vừa qua họ mua sau đó bị họ lỗ mua vàng giữ vàng lỗ vào một khoảng thời gian rất dài nên việc để đầu tư vàng là họ đã gì ạ à? mất uy tín rất nhiều bởi vì rõ ràng gửi tiết kiệm so với gì ạ à? đầu tư vàng thì gần như là không lãi trừ khi ai đó đã mua ở trong khoảng thời gian rất là dài thậm chí là gì ạ à? hiện tại giá vàng vẫn đang ở mức đỉnh cũ cách đây một vài năm đấy ạ đấy là cái thứ nhất ạ cái điều thứ hai là gì ạ nếu mà kinh tế lúc này nó chưa phải là kinh tế gì ạ thường là gì ạ thường là kinh tế mà nó đạt đỉnh nhá các bạn nhá nhớ đây là một kinh nghiệm thường kinh tế đạt đỉnh thì lúc này tiền rất nhiều các bạn không khi mà kinh tế đạt đỉnh thì tiền rất là nhiều và tiền rất nhiều thì người ta gì ạ à, không biết làm gì cả thì người ta sẽ gì ạ à? tại vì lúc đấy kinh tế có thể bị khủng hoảng cũng bị suy thoái nên lúc đấy người ta có thể dùng gì ạ à? tiền để mua vàng để gọi là mang tính chất là phòng thủ đấy và chúng ta không thấy là gì ạ à? tại vì cái cái quan trọng là các bạn phải tìm ra được cái cái cốt lõi của nó ví dụ như này vậy ở nước Mỹ thì người ta có đầu tư vàng không ạ các bạn hiểu đơn giản gì ạ à? phần lớn những giai đoạn suy thoái của kinh tế thì người ta sẽ gì ạ à? mua vàng rất nhiều để phòng thủ vậy giai đoạn suy thoái của kinh tế nó phải đi từ đâu ạ à? đi từ một giai đoạn tăng trưởng mạnh của nền kinh tế các bạn không tức là nền kinh tế tăng trưởng mạnh sau một khoảng thời gian rất dài rất dài rất dài sau đó gì ạ lúc đó là bắt đế, bắt đầu đến một chu kỳ lạm phát như là nó tăng trưởng sau đến một cái chu kỳ lạm phát và từ chu, chu kỳ lạm phát đó chu kỳ lạm phát đó nó gì ạ nó dẫn đến là việc gửi ngân hàng cũng gặp khó khăn và lúc này người ta sẽ chuyển sang đầu tư gì ạ vàng còn ở đây chúng ta thấy là kinh tế vừa rồi nó không phải là một cái nền kinh tế gì ạ à, tăng trưởng mà nó là một cái kinh tế suy thoái nhưng vì việc các nước kích thích bắt đầu bơm tiền ra nó làm cho gì ạ à, lạm phát chứ không phải nó tạo ra từ tăng trưởng nên hai điều này khi mà chúng ta không biết chúng ta cứ gói gọn với nhau và bắt đầu phân tích một cách gì ạ à, nó không đúng được nguyên lý thị trường và dẫn đến là gì ạ à, chúng ta hiểu sai và khi hiểu sai thì chúng ta đầu tư vào là chúng ta gì ạ nếu càng lỗ lại chúng ta lại đầu tư dài hạn thì đấy là một cái điều và các bạn lưu ý nhá à, bây giờ Dũng sẽ cho các bạn à, Dũng gửi các bạn một cái mẫu hình à, mẫu hình à, Dũng lấy một cái mẫu hình để các bạn có thể học hướng dẫn các bạn học đây là một mẫu mô hình à, mẫu hình này là một cái mẫu hình Dũng gọi là mẫu hình trong VSA tại vì à, không có gì thì cuối tháng này tức là cuối tháng sau Dũng sẽ có một chương trình viết nhưng bây giờ các bạn sẽ gì ạ à? trong thời thời gian tới Dũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn ứng dụng viết trong đầu tư chứng khoán cơ sở trong đầu tư vàng trong đầu tư chứng khoán phái sinh trong đầu tư gì ạ à? Bitcoin trong đầu tư tóm lại là tất cả những cái lĩnh vực khác và các bạn có thể thấy đo lường được và nhìn thấy mọi thứ nó diễn ra như thế nào à, lý do tại sao Dũng lại muốn đưa cái VSA này vào thị trường bởi vì Dũng là một người trong những người đầu tiên đưa VSA vào chứng khoán Việt Nam đấy các bạn nếu mà các bạn có thể tìm hiểu phân tích thì DVD là người đầu tiên gần như là người đầu tiên đưa cái hệ thống VSA này vào Việt Nam và Dũng mong muốn là phủ cập cái hệ thống phân tích kỹ thuật cho uh, cả những người nhà đầu tư để biết rằng là nếu chúng ta kết hợp ba yếu tố một là kinh tế vĩ mô hai là gì ạ phân tích cổ phiếu tăng trưởng những cái ngòi nổ chất xúc tác và thứ ba là VSA thì các bạn thấy rằng là việc đầu tư chứng khoán để kiếm lợi nhuận để tạo ra x2 x5 nó là một cái điều tuyệt vời với chúng ta ok chúng ta sẽ không để đợi các bạn đợi lâu nữa chúng ta sẽ phân tích một cái gì ạ mẫu hình trước khi chúng ta sẽ phân tích một vài cổ phiếu đúng không ạ ok nếu các bạn không đợi lâu chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu đầu tiên là gì ạ đây là một mẫu hình các bạn biết rằng là một cái mẫu hình thế nào gọi là mẫu hình mẫu hình thì gì ạ nó là một cái khuôn mẫu lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại trên thị trường chứng khoán tuân theo một cái quy luật đó là quy luật cung cầu nha phải tuân theo quy luật cung cầu phần lớn mọi người là gì ạ à? phân tích một cổ phiếu mẫu hình bị sai bởi vì nó không có khối lượng mà khi không có khối lượng thì các bạn sẽ gặp một cổ phiếu đó là gì ạ hoặc là không biết phân tích khối lượng thì các bạn sẽ gặp một cổ phiếu các bạn biết là cổ phiếu gì không anh chị em nhà mình nếu ai biết thì có thể comment ở phía dưới ạ tức là nếu không phân tích được khối lượng không hiểu được khối lượng thì anh chị em sẽ gặp một cú lừa rất lớn và rất nhiều các cổ phiếu bị gì ạ rơi thẳng đứng bởi vì cú lừa như đó đó là cổ phiếu bo cung đấy, các bạn nào đấy là những lý do tại sao các bạn biết ạ đầu tiên chúng ta thấy là chúng ta nói về một cái cổ phiếu như này ạ đầu tiên là một xu hướng tăng mạnh các bạn nhớ nha bao giờ cũng là một xu hướng tăng mạnh trước khi tăng đạt đỉnh chúng ta là quá mua thì ở phần phía dưới này nó sẽ có một cái gì ạ à? một cái phiên khối lượng lớn giá biến động mạnh ở đây đấy chúng ta gọi là nhịp nghỉ đầu tiên sau nhịp nghỉ này thì cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh với khối lượng lớn và chúng ta cảm giác là gì ạ nhà đầu tư hưng phấn tột độ ở phía trên này và sau dạng này thì bắt đầu cổ phiếu đã biến động mạnh hay có những đợt giảm mạnh đúng không và tiếp tục hồi lên với khối lượng thấp và nếu ở phần lớn cổ phiếu ở giai đoạn này chúng ta là gọi là phân phối các bạn nha phân phối ở đây nó có hai dạng nếu một cái cổ phiếu tăng trưởng một cổ phiếu chúng ta là dẫn đầu một cổ phiếu mà nằm trong những ngành dẫn đầu thì giai đoạn này là phân phối để rũ bỏ những nhà đầu tư cá nhân và khiến họ phải chốt lợi nhuận trong đoạn này còn một vài trường khác nữa là gì ạ đoạn này phân phối và nó phân phối hết cả chu kỳ này nhưng ở đây không phải là dạng phân phối như vậy các bạn chỉ hiểu đây là dạng phân phối đầu tiên sau khi phân phối rũ bỏ tất cả nhà đầu tư yếu bóng vía thì nó sẽ có một giai đoạn chúng ta gọi là pha B pha B toàn bộ pha B này là cái pha có những cái biến động chúng ta gọi là test cung kiểm tra cung kéo lên giảm xuống kéo lên giảm xuống về vùng hỗ trợ nếu quá trình giảm khối lượng nhỏ dần tức là cái lượng cung cạn kiệt thì lúc này chúng ta thấy là có một phiên tăng giá khối lượng lớn đây chính là gọi là dấu ấn nếu có dấu ấn này là một trong tín hiệu quan trọng và khi có tín hiệu quan trọng thì một vài trường hợp sẽ có những quá trình test cung siết chặt ở đây tại sao lại có dấu ấn này dấu ấn này để khiến những nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây hay là đợi quá nhiều ở đây họ bán ra và một vài nhà đầu tư ở phía trên này cũng bị thua lỗ xin lỗi ạ bị thua lỗ ạ ở đây ạ bán ra à, Dũng nói lại nha các bạn nhớ này đầu tiên là các bạn nhìn thấy đây là cái điểm nhấn là nó tăng khối lượng lớn và giá tăng mạnh sau đó nó điều chỉnh một chút và nó tăng rất mạnh đây có thể trần trần liên tục ở đây và nhìn thấy chưa sau khi trần liên tục ở đây thì chúng ta gọi là trần đấy và biên động lớn và nó sẽ giảm rất mạnh ở đây trong quá trình giảm mạnh thì kéo hồi lên thường là khối lượng thấp ở lên cái vùng kháng cự này vậy những nhà đầu tư ở đây bán ra và quá trình này chúng ta gọi là quá trình phân phối đấy sau khi quá trình phân phối này thì thông thường quá trình này là quá trình gì ạ à? nếu cổ phiếu này là nó nằm trên nền kiến tạo tích lũy tiếp thì đây là quá trình rũ bỏ tất cả nhà đầu tư yếu ông vía sau khi rũ bỏ nhà đầu tư yếu ông vía thì cổ phiếu nó sẽ có một quá trình tích lũy ở đây để rũ bỏ tất cả nhà đầu để tiếp tục thu gom cổ phiếu để tiếp tục thu gom cổ phiếu sau khi tiếp tục thu gom cổ phiếu thì cổ phiếu tiếp tục kéo lên các bạn nhá cổ phiếu tiếp tục kéo lên chúng ta gọi là điểm nhấn dấu ấn là một cái phiên tăng giá mạnh đúng không tăng giá mạnh nhưng khối lượng không đáng kể và nó gặp cái vùng kháng cự này kháng cự này thì có hai dòng tiền bán ra một là dòng tiền bị kẹt ở phía trên này bán ra một là những người nhà đầu tư bị gì ạ à? mua ở đây đợi quá lâu bán ra và nhà đầu tư tổ chức bắt đầu gì ạ à? thu gom một lần nữa chúng ta gọi là siết chặt sau quá trình siết chặt này thì chúng ta thấy là xuất hiện một phiên tăng mạnh khối lượng lớn của chúng ta gọi là GAC ở đây và đây là một chu kỳ tăng đây là tại thời điểm này chúng ta có một cái điểm mua sớm thứ hai và sau đó thì cổ phiếu vượt thoát qua một cái vùng kháng cự đường line phía trên này lúc này chúng ta thấy là mua cổ phiếu sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận an toàn vốn và gần như không bị thua lỗ hoặc là nếu thua lỗ thua lỗ rất là ít đấy là cách mà Dũng muốn nói cho các bạn biết rằng là tại sao chúng ta phải hiểu từng ngõ ngách cổ phiếu chứ không phải là hiểu một cách gì à nó mang tính chất là gì à nó không ổn định Dũng lấy một ví dụ để các bạn có thể thấy được ở ví dụ này đây là một ví dụ đây ạ để các bạn có thể thấy ạ các bạn lấy một ví dụ nào ạ tôi lấy một ví dụ khác đi ạ cổ phiếu Vietcombank ạ Vietcombank nếu các bạn nhìn thấy đây là cổ phiếu Vietcombank xin lỗi ạ. đây là cổ phiếu Vietcombank nếu các bạn nhìn thấy ở một cái đoạn khác nữa sau đó tính đoạn này các bạn nhìn thấy đoạn nào thì đoạn đây là một cổ phiếu Vietcombank các bạn nhìn thấy dù là các bạn nào nếu ở ờ, nếu các bạn nhìn thấy đoạn này thì thông thường nếu trong trường hợp nó sẽ biến động rất mạnh mà chúng ta gọi là giao dịch lỏng lẻo đấy lỏng lẻo và nó có dấu hiệu siết chặt trước khi có những điểm mua sớm và điểm mua chính ở đây một số trường hợp gì ạ một số trường hợp thì nó có thể rũ bỏ trong trường hợp cắt lót thì chúng ta cắt 1 phần 2 à, chúng ta lấy một ví dụ khác để rõ ràng hơn trong cái dụ này đây là một ví dụ khác chúng ta lấy một ví dụ khác trong ví dụ này đây tại điểm này đấy ạ thông thường các bạn nhìn thấy rằng là khi một cổ phiếu đi lên phía trên này ở phía vùng đầu tiên của một chu kỳ nó tạo ra biến động rất lớn chúng ta lên xuống lên xuống biến động lớn nếu bạn nào không biết thì các bạn chỉ cần phân tích như này cho nó thật rất là dễ đầu tiên các bạn nhìn thấy khối lượng ở cái vùng này giảm mạnh nhất và khối lượng các bạn tính xem là bao nhiêu sau đó bạn thấy lại tiếp tục cổ phiếu giảm về phần như cũ thì nếu trong trường hợp kể cả gãy SMA 20 khối lượng có giảm đi thì đây là điều tích cực sau đó bạn tiếp tục kiểm tra một lần nữa nếu khối lượng mà có gì ạ à, dù là gãy nhưng khối lượng giảm đi rất nhiều thì đây là cực cực kỳ tích cực và sau đó thì à, các bạn có thể kiểm tra một lần nữa nếu kiểm tra lần nữa mà khối lượng giảm đi thì khả năng gì ạ à, à, đây có thể là đáy và các bạn nhìn thấy là trước khi để đáy thì chúng ta gọi có một cái điểm chúng ta gọi là điểm pivot điểm pivot là điểm có khối lượng cạn kiệt biến động hẹp trong một biên nhỏ và sau khi xuất hiện điểm này các bạn mua ở đây thì xác suất thành công gần như rất cao gần như tuyệt đối và các bạn thấy là mua ở trên vùng này các bạn một là các bạn không phải mất quá nhiều thời gian để đợi chờ hai là mua có lợi nhuận ngay thứ ba là thị trường có thể đi ngang này nó cũng không ảnh hưởng đây thì đi ngang nhá không ảnh hưởng và sau đó nó đi lên rất mạnh đấy là cái cách để các bạn có thể đầu tư vậy ở đây các bạn cũng tương tự như vậy nếu các bạn nhìn thấy ở phía trên này khi gặp nó biến động mạnh và nó đã có quá trình rũ đầu tiên vậy xong quá trình rũ này thì nó tiếp tục rũ lần tiếp theo nếu dần rũ điểm tiếp theo khối lượng cạn kiệt thì lúc này cổ phiếu vượt thoát lên cắt đường SMA 50 thì lúc này chúng ta có điểm mua tối ưu sau khi có điểm mua tối ưu thì thường là cổ phiếu sẽ có những cái đợt test lại lần nữa và đây có thể là những cổ phiếu tuyệt vời trong thời gian tới bởi vì lý do tại sao bởi vì lý do cổ phiếu này đang mạnh hơn rất nhiều so với chỉ số thị trường chung vậy nó mạnh hơn chỉ số thị trường chung thì lúc này gì ạ à, đúng không mạnh hơn thị trường chung thì lúc này nó sẽ rất tuyệt vời đấy là lý do tại sao các bạn thấy là Dũng đều đưa ra những cái cổ phiếu thời điểm chất lượng để các bạn tham gia à, tuy nhiên thì hiện tại thì lượng cổ phiếu thì nó đang thực sự là hạn chế nên Dũng không public được hết nhưng từ cái mẫu hình mà Dũng chia sẻ các bạn thì các bạn có thể thấy rằng là đã có một vài cổ phiếu nó đang nằm trong mẫu hình như vậy và Dũng tin chắc rằng là Dũng đã bật mí một vài cổ phiếu rồi nên các bạn thấy gì ạ hãy học đi học lại mẫu hình và nếu thị trường mà có nhiều cổ phiếu hơn thì Dũng sẽ gì ạ chia sẻ các bạn kia hơn như hôm nay thì thực ra là bạn đã gì ạ đã được Dũng bật mí à, ít nhất là gì ạ hai cổ phiếu rồi nếu các bạn nào nếu tinh ý thì các bạn có thể sẽ thấy ra đầu tiên là cổ phiếu gì ạ hai cổ phiếu ít nhất là hai cổ phiếu ngân hàng đấy các bạn có thể nắm rõ được thì đây không phải là cách để phím hàng tại vì các bạn biết rằng là uh, không thể là đúng 100% được nhà đầu tư nữa bởi vì trong quá trình đầu tư thì gì ạ à, kinh tế vĩ mô sóng thần tất cả những yếu tố mà gì ạ nó ảnh hưởng đến à, nền kinh tế nên cái việc mà bị rũ bỏ là chuyện bình thường nhưng tuy nhiên thì à, sau khi rũ bỏ một cổ phiếu quay trở lại thì đó là cách mà chúng ta có thể đầu tư tốt hơn à, đây là một cái mẫu hình à, và thị trường trong thời gian tới nó sẽ có thể diễn ra như này các bạn nhìn lại đây là diễn ra như này à, Dũng vẫn quan điểm cá nhân là gì ạ thường thì ạ à, nếu nó yếu nên nó hồi yếu này Đấy, nó giảm mạnh này hồi yếu thì nó có thể gì ạ bị rũ như này và sau khi rũ như này thì những cái cổ phiếu dẫn đầu mua ok dù nó không có khối lượng vì nó rũ hết rồi không có lượng thì lúc này là một chu kỳ rất lớn mà chúng ta mua an toàn và đỡ phải mất thời gian à, đầu tư công thì có lẽ là một vài cổ phiếu Dũng đã chia sẻ gần như hết rồi tại vì hôm nay mà phân tích kỹ thì nó sẽ tại vì số lượng đông chúng ta tham gia nói thật với các bạn này tại vì khi mà các bạn tham gia đông thì nó sẽ dẫn đến gì à nó chưa đủ cầu thì sẽ thất bại à cái cổ phiếu gì ví dụ như này đây là ví dụ đây ạ giả sử đây một cổ phiếu như này đây là cổ phiếu này à, thì Dũng đã mua rồi ạ mua ở đây cái cổ phiếu này nó sẽ xảy ra hai kịch bản đấy kịch bản đầu tiên là gì ạ nếu các bạn nhìn thấy những bạn nào đã học của DVD các bạn thấy là tại sao lại mua ở đây mà không mua ở đây không mua ở đây bởi vì thứ nhất là gì ạ đây là một chu kỳ lên các à, nhìn thấy rõ một chu kỳ lên chu lên khá tích cực <clears throat> sau khi chu kỳ lên này thì cổ phiếu nó sẽ cần phải tích lũy và các bạn nhìn thấy giai đoạn đầu nếu nhìn ở đây bắt đầu nó có biến động lớn hơn không ạ và sau biến động lớn hơn thì nó nó có biến động nhỏ hơn sau nhỏ hơn thì nó vượt đỉnh đây là những cái vượt đỉnh vượt đỉnh nó phải tái tích lũy Đấy. nếu tái tích lũy thì ở đây nó có hai dạng nếu gãy chúng ta thấy là thị trường chúng ta giảm mạnh nó gãy thì chúng ta bán một phần gì ạ à? nửa đây ạ à. gãy chúng ta bán một nửa mua nửa đây sau đó thì à, nếu trong trường hợp nó hồi phục thì chúng ta lại mua lại đấy là cách như vậy nên ở đây dù là chúng ta có thể bị nhá bị lỗ nhưng chúng ta lỗ rất ít và có một điều là chúng ta cần phải biết giải ngân vốn như nào tại vì giải ngân vốn cực kỳ quan trọng và chúng ta biết rằng là trong đầu tư thì giải vân ngân vốn là một yếu tố quan trọng nhất để làm sao để chúng ta không mất tiền à, trước khi kết thúc thì một bạn có hỏi PVBank PVS thì các bạn nhìn thấy là đây là cổ phiếu giảm khối lượng lớn mà ban nãy Dũng có chia sẻ là nếu cổ phiếu giảm khối lượng lớn gãy SMA 20 50 và nó hồi khối lượng thấp thì theo các bạn tốt hay xấu đấy tất cả những điều này là được gì ạ à? Dũng chia sẻ rồi nó giảm nên chỉ cần như này là các bạn thấy là nó không ổn hay là đây này CTD à, tức là bây giờ các bạn cứ đưa ra một cổ phiếu nào đó thì các bạn thấy là CTD là cổ phiếu gì ạ à? đầu tư công đúng không à được cổ phiếu xây dựng nhưng bây giờ chúng ta nhìn là cổ CTD xây dựng đây là đỉnh này khối lượng lớn đúng không tiếp tục đỉnh khối lượng lớn thứ hai bây giờ đỉnh này khối lượng lớn này đã vượt qua đỉnh chưa ạ đấy đỉnh qua đây ở đây chúng ta sẽ thấy là ngành xây dựng thời điểm này nó chưa phải là tốt nha ngành xây dựng thời điểm này bởi vì bất động sản chúng ta biết rằng vừa rồi là rất nhiều cái dự án bất động sản là không trả tiền tức là vì vừa rồi như chúng ta là à, BHC rất nhiều các dự án là người ta gì ạ dừng tức là bởi vì họ không trả tiền cho nhà đầu nhà thầu phụ nên họ gì ạ à, dừng thi công và đây chính là một trong những cái mà chúng ta có thể nhìn ngay ở à, trước khi kết thúc thì à, Dũng phân tích một cổ phiếu Vinamilk cho bạn Thương Đại Lê để các bạn nhìn đấy là cái cách phân tích nó đơn giản cổ phiếu Vinamilk là cổ phiếu là rất nhiều người ưa chuộng trong thời gian trước vậy tại sao cổ phiếu Vinamilk là cổ phiếu được ưa chuộng trong một chu kỳ trước bởi thứ nhất ở giai đoạn này thì kinh tế cái quy mô của Vinamilk rất là nhỏ quy mô và thứ hai là gì ạ à, nước chúng ta đang là nước mà bắt đầu có phát triển nên nhu cầu tiêu dùng về sữa bắt đầu tăng cao và khi mà nhu cầu tiêu dùng sữa bắt đầu tăng cao thì bắt đầu gì ạ à, các tổ chức người ta đặc biệt là các tổ chức nước ngoài người ta mua Vinamilk rất là lớn và lúc này cái zoom để cho nhà đầu tư nước ngoài mua rất nhiều và sau khi người ta mua rất nhiều này thì chúng ta thấy là bản thân là gì ạ à, Vinamilk là một cái công ty mà có ban hội đồng quản trị rất là xuất sắc nên họ bắt đầu gì ạ à, tạo ra sản phẩm mới rất nhiều sản phẩm mới sự đầu tiên là sữa bột này à, sữa thậm chí là nước uống và khi mà tạo ra sản phẩm nước bột liên tục trong một chu kỳ thì bắt đầu Vinamilk sẽ gì ạ à, tăng phải tăng vốn đầu tiên là tăng vốn và cái chu kỳ tăng trưởng sau khi hết chu kỳ tăng trưởng thì lúc này nhà nước thoái vốn thoái vốn thì bây giờ gì ạ à, bên à, một cái nước à, một cái công ty của bên Thái Lan mua lại à, và nhà nước vẫn còn nắm giữ như 30 phần trăm về lúc này thì ạ à, rõ ràng là cái việc mà tăng trưởng của cổ phiếu này nó mất động lực đúng không khi nó mất động lực thì nó sẽ không đi được bởi vì một là hệ sinh thái nó không tiếp tục không tăng và thứ hai là Việt Nam cũng không thoái vốn đấy một là Thái Lan nắm giữ Việt Nam không vay vốn và đây chính là lý do tại sao của cổ phiếu này tiếp tục đi xuống bởi vì nó không có một cái sản phẩm mới nào nó vẫn chỉ giữ và cái lợi nhuận trên vốn chuyển sở hữu nó vẫn không tăng bởi vì tăng quá thì nó ảnh hưởng đến gì ạ tại vì chúng bạn biết tăng quá thằng bên Thái Lan nó vẫn muốn muốn tăng nhưng ở Việt Nam không tăng bởi vì tăng nữa là mất gì ạ vậy giống như cổ phiếu gì ạ tăng nữa là giống hệt cổ phiếu Coca-Cola nên nó là cái chu kỳ và nó không có sản phẩm mới nó không có công nghệ mới nó không có gì ạ à. mà nếu có nhà máy mới thì nó quy mô nó quá lớn rồi nó không thể tạo ra tốc độ tăng trưởng quá quá nhanh được nên đấy là một chu kỳ giảm nên nhiều người thích Vinamilk và nắm giữ dài hạn đó là cái chết và bây giờ các bạn biết là một cổ phiếu nào có thể cũng giống cổ phiếu đó không ạ có thể ạ, khả năng cao ạ các bạn ạ đấy có thể cổ phiếu đấy thì, thì chúng ta thấy không ạ à, chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu thế giới di động tại sao thế giới di động lại như vậy chúng ta nhìn này đây chu kỳ thế giới di động Đấy, đợt phân phối này liên tục các bạn nhớ để thấy không lý do tại sao như vậy bởi vì cổ phiếu này thì nó bắt đầu gì ạ à? cái hệ sinh thái của nó đã gì ạ à? đã bão hòa rồi tất cả hệ thống sinh thái đã bão hòa rồi và khi hệ thống sinh thái bão hòa thì cái điều mà gì ạ mà nó để tăng trưởng sẽ mất thời gian cái thứ hai nữa là cái cổ phiếu này thì vừa rồi là có một cổ đông lớn sáng lập ạ đã thoái rồi tại sao họ thoái bởi vì họ không thấy tiềm năng tăng trưởng cổ phiếu này nữa nên ở đây chúng ta thấy là nếu cái cổ phiếu này mà thành công á, thì nó cần rất nhiều thời gian nó phải có hệ sinh thái mới giả sử nó đầu tư vào Indonesia nó phải có phát triển rất mạnh thì đấy là cái mà chúng ta cần quan tâm thì ở đây <clears throat> mong rằng là ở trong cái ờ, chương trình này ờ, có thể có nhiều cái Dũng cũng không nắm được hết nhưng quan trọng là gì ạ ờ, với việc mà phân tích tổng quan thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là thị trường của chúng ta thời điểm này cái lượng cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là không phải là có nhiều cổ phiếu mà chúng ta cần mua lúc này mà nó chỉ có một nhóm cổ phiếu nhất định thôi ở trong thời điểm đầu của chu kỳ thì chúng ta biết rằng là phần lớn các cổ phiếu uh, có thể chúng là tăng trưởng mid cap nó sẽ là cổ phiếu mạnh hơn tại vì thời điểm đầu khi mà dòng tiền chưa lớn và cái việc kinh doanh nó chưa phát triển nên cái cổ phiếu blue chip nó rất khó để tăng trưởng nhanh có một số nhà tư và bây cứ mua cổ phiếu gì ạ à, VN30 rồi xong nắm giữ là dài hạn thì chúng ta thấy là VN30 như là gì ạ à? Vinamilk thế giới động có có thành công không ạ chúng ta sẽ xem thời gian tới nó rất khó để thành công nên nghe mà mua cổ phiếu gì ạ à? VN30 xong đầu tư dài hạn VIX một thời gian rất dài chưa tăng đúng không ạ thì cái đấy điều này là cái chiến lược không đúng đâu ạ các bạn cần phải nắm rõ chu kỳ thị trường ok ạ đấy là những điều Dũng muốn gửi đến các bạn trong cái video hôm nay à, chúc các bạn có những quyết định à, tham gia thị trường thành công thế thì um, uh, chúng ta biết rằng là một cổ phiếu thì nó có rất nhiều hệ sinh thái thì chúng ta không thể kể hết được chẳng hạn như là Vin chẳng hạn thế thì nó còn nguyên đất đâu ạ nó gồm một ô tô này vấn đề là gì bất động sản của Vin nó chiếm bao phần trăm tỷ trọng ô tô chiếm bao phần trăm tỷ trọng và chúng ta thấy là khi mà chúng ta phân tích cả một cái báo cáo tài chính cả một doanh nghiệp thì nó cả một cái gì ạ cả một buổi là gần như khoảng ba 40 phút chưa xong nên vấn đề ở đây là gì ạ một cái tổng hợp ngắn như này thì chúng ta chỉ tổng hợp một một cái đoạn video rất nhỏ thôi tức là mỗi một cái cổ phiếu Dũng chỉ tổng hợp được một cái thông tin rất nhỏ ngắn thôi nên có thể còn rất nhiều các thông tin chưa cập nhật hết mong các bạn à, nếu các bạn nào thấy rằng là video này hữu ích thì hãy gì ạ à, cho Dũng một like và nhớ là bấm vào kênh YouTube của Dũng để chúng ta còn tiếp tục trong video khác à, cái điều quan trọng nhất này nếu các bạn theo dõi đủ lâu đủ lớn mà các bạn thấy rằng là cái thời gian mà Dũng chia sẻ uh, trong suốt thời gian vừa qua